Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một sản phẩm mới của công ty Mini Garden Đó là kem chống nắng Kem chống nắng này mới ra và có khả năng rất là tốt Đó là có thể chống được 90% tia cực tím lên đến 500 phút nhé Và em kem chống nắng này có khả năng chống nước Và ngoài khả năng chống nắng ra thì còn có khả năng chống được các ánh sáng xanh của màn hình điện thoại hay là laptop Nếu như các bạn ngồi làm việc trong văn phòng sống nhé và um, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp xem em kem chống nắng này có gì đặc biệt bên trong nhá Ta ta! Đây các bạn có thể thấy bên trong hộp rất là xinh như thế này Gồm có kem chống nắng và dầu tẩy trang Và bây giờ mình sẽ test em kem chống nắng này lên mặt cho các bạn xem ha Em kem chống nắng này rất là xinh Các bạn mở nắp như thế này Và các bạn thấy là trên kem chống nắng Có thêm một cái đầu mút uh, xốp như thế này và chúng ta dùng thì rất là tiện lợi bình thường các loại kem chống nắng khác thì các bạn sẽ dùng trực tiếp lên da và apply bằng tay nhưng mà vô hình chung thì sẽ làm cho da mặt của các bạn nhiễm vi khuẩn thì càng làm cho da xấu hơn như vậy thì ở đây có mút xốp rất là tiện lợi bây giờ mình sẽ test lên da nhé các bạn nặn bóp nhẹ ra như thế này đó sau đó chúng ta chấm lên má nha chấm lên má bây giờ thì mình sẽ test một bên cho các bạn xem sự khác biệt nhá đó các bạn chấm lên sau đó chúng ta dùng mút tán ra chúng ta dùng mút tán ra kem chống nắng này thì rất là dịu nhẹ ngoài khả năng chống nắng thì còn ờ, nó có khả năng dưỡng da nữa cho nên là à, dù cho bạn có cái làn da nhảy cảm nhất thì dùng kem chống nắng này vẫn làm cho da của các bạn càng ngày càng đẹp chứ không làm cho da sần sùi xấu xí đâu nhá bây giờ chúng ta sẽ tán đều tán đều kem ra kem này nếu như một nếu như bình thường các bạn không thích um, trang điểm khi ra ngoài thì các bạn có thể dùng kem chống nắng da có các bạn khi dùng kem này thì nó sáng lên một tông sáng lên một tông đấy mình đã dùng rất là tiện lợi các bạn thấy không rất là tiện lợi và sạch sẽ nữa rồi các bạn so sánh hai bên mặt này các bạn thấy không rất là sáng các bạn nhìn như thế này thì các bạn có thấy bên này sáng hơn này đó bây giờ mình sẽ test sang mặt còn lại nhé vẫn bóp ra như thế này phải đánh lên bóp ra nhá bóp ra mình chấm lên da mặt sau đó mình mới dùng mút xốp này tán ra nhé tán ra Thoa em này cực thích ý, rất là tiện lợi và thơm một tuyết kem như thế này chỉ có giá là 285.000 và bên mình sẽ miễn phí ship toàn quốc cho các bạn nhé Rồi Mình đã test xong kem chống nắng Và khi ra đường thì các bạn chỉ cần một lớp kem chống nắng như thế này thôi Và son môi lên một tí thì rất là sinh rồi đó rồi các bạn lưu ý cho mình là khi dùng kem chống nắng thì các bạn hãy uh, siêng tẩy trang nhé thì trong hộp kem chống nắng thì có tặng kèm theo một chai dầu tẩy trang hướng dương chiết xuất từ hoa hướng dương thì rất là tiện lợi trưa và tối các bạn ừ, chỉ cần tẩy trang giúp cho da sạch sẽ uh, xóa bỏ đi các ờ, lớp cặn buổi trên ờ, lỗ chân lông thì làm cho da của chúng ta sạch sẽ hơn rất là nhiều và da của chúng ta không bị lão lão hóa và bị tác động bởi các tia cực tím nữa nhé